thị trường chứng khoán Việt Nam tuần từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 5 tháng 8 năm 2022. Như quý biết, tuần qua một tuần tăng giá nhẹ của thị trường chứng khoán Việt Nam và thị trường chứng khoán Việt Nam đã chính thức đóng cửa tháng 7 với một cây nến tăng giá nhẹ. Đây là một tín hiệu rất tích cực. Nó tích cực bởi vì trước đó chúng ta có ba cây nến là 3 tháng giảm giá rất là mạnh và bên cạnh đó thì cái cây nến tăng giá nhẹ này thì nó cũng cho một cái tín hiệu uh, nhấp nháy đảo chiều một cây nến búa khá là cũng khá là đẹp tất nhiên là cái dâu trên của nó hơi dài nhưng mà vẫn có thể chấp nhận được và thị trường của chúng ta đóng cửa tháng 7 với một nến rút chân khá là mạnh thì nó cho tôi mường tượng trở lại năm 2018 cái bối cảnh cũng gần như tương đồng tức là lúc đó Fed đang tăng lãi suất và dòng vốn thì ở các nước châu Á và Đông Nam Á bị rút ra Tuy nhiên sau khi mà chạm đáy thì thị trường của chúng ta cũng tích lũy khá là lâu và bước vào một quá trình phục hồi chậm chạp. Tuần qua nhé, chúng ta trở lại với tuần qua trước thì ờ, tuần qua thị trường của chúng ta điều chỉnh đúng như chúng ta kỳ vọng. Tuần qua thì tôi kỳ vọng là thị trường sẽ lấp gáp ở vùng 1180 sau đó quay lên bứt phá 1200. Thì thực tế thì thị trường của chúng ta diễn biến đúng như những gì chúng ta kỳ vọng thôi. Đây, chúng ta nhìn thấy thị trường của chúng ta này hai phiên đầu tuần giảm giá. Sau đó đến phiên ngày thứ tư chúng ta có test xuống sâu nhất là 1178 tức là lốc gáp vùng 1180 đấy. Sau đó bứt phá mạnh mẽ trở lại, vượt trên 1200 lên cao nhất vào ngày thứ sáu 1216 trước khi đóng cửa 1206. Thị trường với một bước tiến rất là mạnh mẽ là chúng ta đóng cửa trên 1200 sau 4 tuần đứng ở phía dưới 1200. đây chúng ta nhìn thấy đấy khá lâu rồi chúng ta mới đóng cửa trên 1200 4 tuần liên tiếp trước đó chúng ta đều đóng cửa dưới 1200 đây là tuần đầu tiên sau 4 tuần chúng ta đóng cửa 1200 với một cây nến đóng cửa tháng tuy nó chỉ là một cây nến tăng giá rất là nhẹ đấy chúng ta nhìn thấy cây nến tháng tăng giá rất nhẹ nhưng nó cho chúng ta rất nhiều hy vọng hy vọng bởi vì chúng ta nhìn thấy là nhiều tháng liên tiếp viên đất của chúng ta cứ đến vùng 1200 thì có lực mua rất là mạnh ở phía dưới 1200 đẩy giá lên. Đấy. Và cái thứ hai là đây là tháng thứ ba liên tiếp khi viên đất của chúng ta xuống dưới 1200 và lực mua rất là mạnh xuất hiện đẩy giá lên. Bên cạnh đó chúng ta cũng nhìn thấy cái lịch sử nó cũng có những nét tương đồng. 2018 chúng ta giảm giá tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7 chúng ta chạm đáy và tháng 8, tháng 9 là hai tháng mở ra hy vọng tăng giá. Và bây giờ chúng ta cũng tương tự, chúng ta giảm mạnh tháng 4, tháng 5, tháng 6. Tháng 7 chúng ta chạm đáy và đóng cửa trên 1002. Đấy, ngôi sao hy vọng đã được thắp lên. Và nếu với bối cảnh tin tức thì cá nhân tôi hoàn toàn ủng hộ xu hướng giống 2018, chúng ta sẽ trải qua hai tháng xanh, hai tháng tăng giá và là tháng 8 và tháng 9. Đó là về bối cảnh lịch sử và có những nét rất là tương đồng các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ điểm về tin thì tuần qua chúng ta có hai thông tin rất là đáng chú ý tâm điểm không chỉ mình chúng ta đâu cả thế giới đều chú ý thứ nhất là cuộc họp FOMC của ngân hàng trung ương ờ, Mỹ thứ hai là GDP của Mỹ thì chúng như chúng ta biết FOMC tăng lãi suất 0,75% đúng như kỳ vọng Đấy. và số liệu hơi bất ngờ đó là GDP của Mỹ tăng trưởng âm đây là quý thứ hai liên tiếp GDP của Mỹ tăng trưởng âm quý 1 thì GDP của Mỹ âm 1,6% Quý 2 thì âm 10,9%. Có thể nói nền kinh tế Mỹ đã chính thức bước vào giai đoạn suy thoái kỹ thuật. Tại sao lại là suy thoái kỹ thuật mà không phải là suy thoái? Chúng ta biết thế này, bộ ba à, nhân tố quan trọng nhất ảnh hưởng quyết định đến ờ, sự suy thoái của nền kinh tế. Thứ nhất là GDP tăng trưởng âm hai quý liên tiếp. Thứ hai là lạm phát cao, à, lạm phát và lãi suất cao trong môi trường lạm phát và lãi suất cao. Thứ ba là tỷ thế lớp nghiệp tăng cao, số việc làm được tạo mới chậm. Hiện nay thì mới có hai yếu tố thỏa mãn. Thứ nhất là GDP 2 tháng tăng trưởng hai quý liên tiếp tăng trưởng âm. Thứ hai là lạm phát thì đang có xu hướng tăng cao. Tuy nhiên nó cũng chưa phải là mức cao vì hiện nay lạm phát của Mỹ sau khi tăng lên ờ, vào cuộc họp cuối tháng 7 vừa rồi thì mới tăng lên mức là 2,5% tức là mức trung tính 2,5 đến 3% đây được gọi là mức trung tính tức là lạm phát chưa cao lãi suất chưa cao chúng ta đạt được cái mô hình là lạm phát cao cao nhất lịch sử luôn 9,1% cao nhất 40 năm tuy nhiên nó mới thỏa mãn được một nửa điều kiện các bạn nhé trong 3 ba điều kiện quan trọng thì mới thỏa mãn được 1,5 điều kiện lạm phát cao này GDP tăng trưởng âm này nhưng mà lãi suất lại chưa cao vì lãi suất mới đứng ở mức trung tính và cái thứ hai là tỷ lệ thất nghiệp thì lại đang ở siêu thấp đấy chúng ta biết tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ hiện nay đang ở 3,6% đây là mức thấp nhất trong vòng 15 năm trở lại đây. Và số việc làm được tạo mới thì không ở mức thấp, vẫn ở mức đâu đó 3-400 nghìn việc làm một tháng. Đó, cái nhu cầu tuyển dụng của dưới lao động, chủ lao động thì vẫn rất là lớn, 11 triệu việc làm à, chờ tuyển dụng. Do vậy, có thể nói là nền kinh tế Mỹ chính thức bước vào suy thoái kỹ thuật. Và với thông tin là lạm pha GDP của Mỹ tăng trưởng âm thì giới đầu tư từ đó lại thắp lên cái ngôi sao hy vọng là Fed sẽ nới lỏng cái chính sách ờ, tiền tệ hơn so với hiện tại tức là sẽ tăng lãi suất chậm hơn và hoàn toàn có thể nới lỏng chính sách tiền tệ thậm chí nếu kinh tế tiếp tục xấu trong quý 3 thì có thể quay ra bơm tiền rồi cắt giảm lãi suất đấy là lý do mà khi tin xấu nhất ra thì thị trường chứng khoán vẫn tăng giá và các tài sản rủi ro hơn cũng quay đầu trở lại tăng giá USD thì bị chốt lời rất là mạnh mẽ đó là về yếu tố thông tin. Đó thông tin ở bên Mỹ, còn thông tin của Việt Nam thì sao? Như chúng ta biết là thông tin Việt Nam thì ờ, trong một tháng vừa qua các công ty lớn, các ngân hàng công bố lợi nhuận rất là cao. Các ngân hàng lớn hàng đầu chúng ta đều đạt lợi nhuận ờ, cao vượt kỳ vọng, tăng trưởng 50, 70%, thậm chí 100% so với cùng kỳ năm trước. Chúng ta đã có rất nhiều ngân hàng cán đích lợi nhuận là 10.000 tỷ sau có 6 tháng. Do vậy cái bức tranh vĩ mô của chúng ta thì có lẽ nó không quá xấu như chúng ta tưởng tượng. Và thị trường đã phản ánh trước tin rồi. Do vậy hoàn toàn những cái gì tốt của chúng ta chưa được phản ánh thì nhiều khả năng cái thông tin mà giới đầu tư lo ngại nhất chính là nền kinh tế Mỹ bước vào suy thoái có thể xảy ra đợt bán tháo thì đã không có bán tháo. Thứ hai là Fed tăng lãi suất mạnh tay hơn, có thể tăng 1% thì không xảy ra. Và chúng ta cũng thấy là cái cuộc họp giữa tuần trước thì ờ, Chủ tịch Fed sau đó họp báo giới đầu tư rất là chờ đợi thông tin manh mối về cuộc họp tháng 9 thì Chủ tịch Fed hoàn toàn để mở khả năng không đưa ra manh mối gì. Tức là Fed không cam kết. Cái tháng 6 thì chúng ta biết là Fed tiếp tục cam kết tăng mạnh lãi suất 0,75 nhưng đến tháng 9 thì Fed bảo dựa trên dữ liệu kinh tế để đưa ra quyết sách tháng 9. Do vậy từ giờ tháng 9 còn 2 tháng nữa chúng ta có rất nhiều thời gian để giới đầu tư đồn đoán dựa trên những dữ liệu kinh tế. Và đây là thời điểm thông tin nó không thực sự rõ ràng đấy sẽ có những chiều hướng đồn đoán là Fed sẽ nhẹ tay rồi Fed có thể nới lỏng khi kinh tế suy thoái sẽ có những đồn đoán là nền uh, lạm phát vẫn cao Fed vẫn có thể mạnh tay à, tăng lãi suất thì đây sẽ là đưa ra những cái quan điểm trái chiều dựa trên những dữ liệu kinh tế trong hai tháng tới và thời điểm mà không rõ ràng chính là thời điểm phù hợp nhất cho thị trường có thể phục hồi trở lại. Đó là xét trên yếu tố cơ bản về Mỹ và thông tin từ bên ngoài là không, không ảnh hưởng đến chúng ta nữa. Không có một cái gì rõ ràng nữa. Còn đối với thông tin nội tại chúng ta thì chúng ta biết là GDP quý 2 của chúng ta tăng trưởng rất là mạnh. Đấy, 7,7% tăng trưởng cao nhất trong vòng 10 năm. GDP quý 3 của chúng ta dựa trên nền âm của quý 3 2021 thì dự kiến chúng ta còn tăng trưởng mạnh hơn. Rất nhiều à, tổ chức kinh tế dự kiến GDP của chúng ta tăng trưởng 10%, 12%, thậm chí có những tổ chức dự kiến là tăng trưởng 13, 14% trong quý 3 này. Đấy là những thông tin rất là tích cực hỗ trợ cho thị trường chứng khoán. Bên cạnh đó chúng ta biết giá năng lượng giảm giá, việc các hàng hóa thiết yếu giảm giá thì nó cũng sẽ đẩy lùi cái nguy cơ, cái mối lo về lạm phát có thể tăng đột biến của chúng ta. Chúng ta biết cái ờ, giá xăng của chúng ta đấy, từ lúc đạt đỉnh 32 ờ, ờ, ngàn đối với xăng RON 92 và 33 ngàn đối với xăng 95 thì hiện nay xăng 92 chúng ta xuống 25 ngàn xăng 95 của chúng ta xuống 26 ờ, ngàn giảm hơn 20% so với đỉnh rồi do vậy đấy là những thông tin khá là tích cực đối với thị trường à, cá nhân tôi thì đánh giá là tháng 8 rất nhiều khả năng thị trường của chúng ta sẽ lặp lại của mô hình 2018 đó sẽ là một tháng tăng giá khá là mạnh mẽ và tháng 9 sẽ tiếp tục xu hướng của tháng 8 ít nhất chúng ta sẽ trải qua hai tháng bình yên À, bởi vì về thông tin cơ bản là chúng ta không bị ảnh hưởng từ bên ngoài rồi. Và thị trường bên ngoài thì cũng khá là ủng hộ xu hướng phục hồi đó. Chúng ta thấy thị trường chứng khoán Mỹ này tăng giá rất là mạnh. Từ lúc thị trường chứng khoán Mỹ đạt đáy sâu nhất là 296, hiện nay đã lên đến 328, tăng giá là 12% rồi so với đáy 296 rồi. Đấy, chúng ta biết tăng rất là mạnh mẽ, tăng hơn 3.000 điểm. Hiện nay thị trường chứng khoán Mỹ vẫn sẽ tiếp tục phục hồi tiếp tục hướng lên khu vực 34.000. Đây là một cái xu hướng thuận lợi cho chúng ta. Và chúng ta đặc biệt lưu ý là khi thị trường chứng khoán Mỹ uh, vượt trên MA50 thì bắt đầu bước vào xu hướng tăng giá mạnh. Đấy. 316. MVN-Index của chúng ta có một điểm tương đồng. Hiện nay viên index của chúng ta đang đứng khá sát MA50. Đấy, MA50 đang ở 1 uh, 1220 nếu vượt trên MA 1220 này viên đất của chúng ta có lẽ sẽ bứt phá và sẽ hướng đến nghìn ba thôi à, đối với các tài sản rủi ro thì nó cũng ủng hộ xu hướng tăng giá phục hồi chúng ta biết ví dụ như BTC cũng phục hồi rất là mạnh từ khi tạo đáy dưới 18.000 cũng đã lên đến 24.000 phục hồi rất là mạnh mẽ đúng không ạ phục hồi 45% vàng thị trường vàng thì sau khi chạm đáy dưới ngàn bảy cũng đã phục hồi rất là mạnh mẽ lên 1766. Nói chung là các thị trường tài sản đều có xu hướng phục hồi. Điều đó nó rất ủng hộ cho xu hướng phục hồi của VN Index của chúng ta. Như vậy là VN Index thì cá nhân tôi đánh giá tuần sau sẽ một tuần bứt phá. VN Index sẽ đóng cửa trên 1222. Trước hết là chúng ta sẽ hướng đến vùng 1250, xa hơn là 1300. Tôi nghĩ cá nhân tôi đánh giá trong tháng 8 VN Index sẽ tiến đến 1300 do vậy xu hướng chính của chúng ta là gì canh dưới mua lên thôi nhá cứ điều chỉnh là cơ hội để mua thôi không có gì cả à, và trở lại với ờ, tài sản ở thế giới thì chúng ta nhìn thấy là đô la index sau khi chạm đỉnh cũng ờ, đã có cây nến đảo chiều và bị chốt lời rất là mạnh mẽ từ vùng 109 đã xuống 105.8 ờ, rồi điều này nó cũng khá là phù hợp và khi đô la bị chốt lời rõ ràng tiền sẽ lại quay trở lại các tài sản à, có tính rủi ro cao hơn ví dụ như chứng khoán, tiền điện tử và quay trở lại hầm trú ẩn an toàn là vàng và các kim loại quý. Đó là yếu tố về thế giới. Còn VN Index của chúng ta thì cá nhân tôi đánh giá là vùng 1220 này sẽ được bứt phá tuần tới và hướng đến 1300. Như vậy chúng ta sẽ canh mua. Vậy mua cái gì? Đấy sẽ là vấn đề. Trước hết về yếu tố tin thì chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng nữa nhé. Bây giờ chúng ta sẽ mua cái gì bây giờ đây? Cá nhân tôi thì đánh giá là ngân hàng vẫn sẽ là trụ đỡ khi một khi viên index muốn bứt phá thì ngân hàng sẽ là một trụ đỡ chính quan trọng. Do vậy ờ, chúng ta sẽ có những ngân hàng nào chúng ta sẽ điểm qua những ngân hàng. Ờ, trước hết thì ờ, các ngân hàng nhà nước nắm giữ sở hữu chính Vietcombank Tôi thì không đánh giá cao mức độ phục hồi của Vietcombank. Vietcombank thì suốt xuyên suốt đợt vừa qua có cái vùng đáy 73 chỉ chọc thủng nhẹ qua 72 rồi trở lên 75. Tôi đánh giá là Vietcombank đang sideways. Mà Vietcombank sideways thì khả năng là sideways quanh vùng giá 7282. Như vậy biên độ có 10 với 2% thôi nên tôi không khuyến nghị mua bán Vietcombank. Mặc dù tôi thiên về hướng ngân hàng phục hồi. Đối với ngân hàng BIDV Trước đó thì tôi vẫn đánh giá rất cao BIDV khi nó về vùng 2930 và đấy là vùng chúng ta mua. Hiện nay BIDV 37. Tôi lại không đánh giá cao BIDV ở khu vực 37. Bởi vì cá nhân tôi đánh giá BIDV có tiềm năng phục hồi trở lên 40, xa hơn là 42 thôi. Đấy, mà nếu 37 mà lên 40, 42 cũng chỉ được 10%. Do vậy trừ khi BIDV có điều chỉnh mạnh, test trở lại 34 thì đây sẽ là khu vực mua để hướng đến 40. Còn nếu không có lẽ 37 với BIDV không phải là khu vực tốt để mua. Đối với ngân hàng công thương cũng tương tự BIDV trước đó tôi đánh giá rất cao ngân hàng công thương khi ở vùng giá 2223. Đấy, nhưng hiện nay bị hạ ngân hàng công thương từ 225 đã tăng trở lại 28 rồi. Và tôi kỳ vọng ngân hàng công thương trở lại vùng giá 31. Vậy 28 lên ờ, hiện nay giá đang là 27, 27 lên 31 thì được 15%. Tôi không kỳ vọng cao lắm. Nhưng nếu ngân hàng công thương có nhịp điều chỉnh về trở lại 25 năm 26 thì tôi nghĩ là có thể mua được chúng ta kỳ vọng trở lại lên 31 32 còn nếu mà 27 dưới 27 quý vị vẫn có thể tham gia mua với những quý vị nào không ưa mạo hiểm muốn an toàn lợi nhuận ở mức vừa phải 15 20% vẫn có thể mua ở vùng giá dưới 27 đối với ngân hàng thương mại cổ phần thì tôi đánh giá nó có thể phục hồi cao hơn à, đối với ngân hàng của thương mại cổ phần thì tôi khá là thích MBB MBB thì là một ngân hàng tốt khá là tốt kết quả kinh doanh cũng ấn tượng tôi rất là ấn tượng với MBB sức khỏe MBB khá tốt à, trước đó tôi vẫn khuyến nghị là vùng giá 23 là lý tưởng để mua quý vị nào lên tàu rồi cứ ngồi im thôi quý vị nào chưa có hàng thì hoàn toàn có thể canh MBB vùng giá dưới 25 chúng ta có thể mua vào vì tôi kỳ vọng MBB sẽ phục hồi trở lại vùng giá 29 30. Đấy, 25 đến 29 30 chúng ta cũng sẽ được đâu đó tầm 20%. Một ngân hàng nữa là Techcombank. Techcombank à, trước đó tôi rất là kết Techcombank khi ở vùng giá 33. Hiện nay Techcombank đang 38, tôi đánh giá cao nếu Techcombank ở 38 thì tôi nghĩ là vào thì giá nó không được không được tốt lắm nhưng nếu Techcombank mà điều chỉnh về 36 thì đây sẽ vùng mua rất là hợp lý. Trước đó thì đứng rất nhiều lần ở 36 rồi. À. Vì tôi kỳ vọng Techcombank sẽ tăng trở lại 42, xa hơn là 45. VB Bank cũng là một ngân trong những ngân hàng hàng đầu mà đang có vùng mua tốt. Tôi nghĩ là vùng mua 287 hiện nay nó cũng không hẳn là thấp nhưng có thể chấp nhận được. Nếu quý vị mua khéo hơn thì có thể đợi quanh 28 thì mua nhé à, với ờ, VPBank thì tôi kỳ vọng nó sẽ phục hồi trở lại 33 35 ACB là một ngân hàng rất là tốt và tiềm năng nhưng mà thường mức độ biến động ACB thì hơi chậm hiện nay đa ACB đang 246 tôi kỳ vọng ACB mua quanh 24 với mức độ kỳ vọng là tăng trở lại 28 30 đó là đối với các ngân hàng hàng đầu vốn hoa lớn đối với các ngân hàng tầm trung thì sao STB là một ngân hàng mà rất nhiều giới đầu tư giao dịch nhưng theo tôi đánh giá STB hiện nay ở vùng giá 247 là cao rồi, không phải là điểm mua nữa. Trước đó thì tôi luôn quý vị khuyến nghị quý vị là mua STB dưới 20 đấy. Thì thực tế STB cứ về 19 20 chúng ta mua mạnh là ăn rất là lợi nhuận rất là tốt. Còn hiện nay giá 247 tôi nghĩ STB gần đạt target rồi. Vì tôi kỳ vọng STB về trở lại 27 28 thôi. Mà giá 25 mà lên 27 28 thì chỉ còn có 10% không không không không đáng để mua do vậy tôi không khuyến nghị mua mã này ừ, trong ngân hàng tầm trung nữa là SHB thì SHB quý vừa tăng lợi nhuận rất là tốt giá hiện nay thì 14.6 tôi thì cá nhân tôi thì đánh giá là SHB ở khu vực giá quanh 14 này là một khu vực mua tốt thôi Đấy. tốt nhất là quý vị nên mua SHB quanh 14 cộng trừ nhá khôn dại tại tay thôi Tôi kỳ vọng SHB sẽ trở về vùng giá 19. Do vậy, thấp nhất cũng là 18. 18 năm này. Do vậy, từ vùng giá 14 năm 14 vẫn là một vùng mua tốt thôi. Còn quý vị mua được càng thấp càng tốt, thậm chí dưới 14 càng tốt. SHB cũng là một ngân hàng à, ở vùng giá quanh 14 là khá là đáng đầu tư. Với mức phục hồi có thể phục hồi trở lại 20 25%. Một ngân hàng tầm trung nữa là Tiên Phong Banh Tiên Phong Banh hiện nay giá đang 266. Tôi đánh giá khá cao Tiên Phong Banh ở cái khu vực ờ, giá quanh 26 này. Giá quanh 26 cộng trừ là một khu vực mua tốt. Tiên Phong Banh hoàn toàn có thể phục hồi trở lại. Khu vực giá là 32, xa hơn là 34. Do vậy, cái khu vực quanh 26 là một khu vực mua tốt, quý vị có thể mua tích lũy. Kỳ vọng. Vì tôi kỳ vọng tháng 8 dưới ngân hàng sẽ trở lại, cổ phiếu ngân hàng sẽ trở lại, sẽ phục hồi trở lại đó là những ờ, cổ phiếu về ngành ngân hàng Ngành thứ hai thì như trước đó cả tháng 7 tôi khuyến nghị đó ngành chứng khoán. Thị trường chứng khoán phục hồi trở lại thì đương nhiên là các công ty chứng khoán là đơn vị được hưởng lợi nhất. Do vậy, tôi vẫn đặt niềm tin cao vào cổ phiếu chứng khoán trong tháng 8 và đặc biệt chúng ta biết là ngày 28 tháng 8 thì chúng ta chính thức triển khai T2. Do vậy, tôi nghĩ là tháng 8 cổ phiếu chứng khoán sẽ là tăng tốc và về đích. Chứng khoán thì chúng ta biết là SSI công ty chứng khoán hàng đầu vẫn ở vùng giá tích lũy khá là tốt 21 à, ờ, cá nhân tôi thì đánh giá vùng giá 20 21 này là một vùng mua rất là tốt đối với SSI đấy do vậy quý vị có thể canh mua à, tôi kỳ vọng SSI ít nhất phục hồi trở lại 26 xa hơn 28 và tôi thì nghĩ là nó có thể phục hồi trở lại 31 mà chúng ta biết từ vùng giá 20 21 lên 31 là 50 do vậy khi SI vượt 22 sẽ chính thức tăng tốc chúng ta đặc biệt lưu ý SI có thể xảy ra rung lắc tại cái khu vực 26, 28 nhưng mà tôi nghĩ sớm muộn nó cũng sẽ tiến đến 31 thôi. Nên đây là một khu vực đang rất là đáng đầu tư. VND chứng khoán số 2 hiện nay đang đứng 19. Cá nhân tôi đánh giá VND khi vượt 20 sẽ bắt đầu tăng tốc. À, đích hướng đến của VND sẽ là vùng giá 24, 26 Đấy, xa nhất thì có thể lên được 28 do vậy tôi nghĩ là vùng giá là 18 19 đây là một khu vực mua rất tốt quý vị cứ cứ mua thôi mua và tích lũy thôi chứng khoán sẽ tỏa sáng đối với cổ phiếu chứng khoán Hồ Chí Minh HSC HCM thì tôi nghĩ là cái khu vực giá 26 27 này thì nó không phải là một khu vực lý tưởng nữa bởi vì HCM đã tăng tốc có thể gọi là đạt đến cái vùng giá lung lắc rồi HCM thì cá nhân tôi đánh giá vẫn tiếp tục sẽ hướng đến vùng giá 29 thôi 30 thôi nhưng mà rõ ràng từ vùng giá 26 27 này thì 26 này thì nó không còn nhiều dư địa như hai công ty SI và VND mà bên cạnh đó HSC này HCM này thì ờ, ngày mùng 8 tháng 8 sẽ đại hội cổ đông và sẽ cũng thông qua tỷ lệ là phát hành tăng vốn Do vậy nó sẽ có những yếu tố mới. Tôi nghĩ là HCM sau tăng vốn tôi sẽ quan tâm trở lại. Cổ phiếu chứng khoán bản Việt VC VC hiện nay đang có xu hướng tăng tốc. Đấy, giá của VC hiện tại đang 40 năm thì tôi nghĩ nó cũng không phải là giá hấp dẫn. Trước đó thì tôi nghĩ khuyến nghị quý vị đấy, vùng giá 34 35 là vùng giá mua tốt và thực tế khi giá trở về 35 thì đấy là khu vực mua tốt. Còn hiện nay Tôi đánh giá VSI sẽ phục hồi trở lại vùng giá 4445 sẽ gặp rung lắc tại đây. Ờ, và VCI cũng đang có một cái deal nữa là sẽ chia cổ tức bằng cổ phiếu 35%. Do vậy, cá nhân tôi đánh giá nếu VCI ở vùng giá 40 này thì cũng không phải là điểm mua tốt. Mà quý vị có hàng thì có thể chờ vùng giá 4445 45 chốt lời. Hoặc chúng ta sẽ trở lại, quan tâm trở lại khi nào nó tăng vốn xong. Chứ hiện nay thì còn trường hợp mạnh thì VCI hoàn toàn có thể tăng trở lại vùng giá 4852 nhưng mà tôi chưa đánh giá cao đợt này. Một cổ phiếu nữa trong top 6 trong nhóm những cổ phiếu tốt FTS này. FTS thì với vùng giá 32 tôi nghĩ không phải là một giá tốt để mua. Nhưng nếu mà FTS điều chỉnh xuống 27 thì đây là một khu vực mua rất là tốt. Đấy, nhưng mà cá nhân tôi đánh giá cái xu hướng điều chỉnh của nó không cao. Khả năng nó sẽ tiếp tục tăng giá trở lại khu vực 35 36. Nên những quý vị đã theo tôi trước đó mua FTS rồi. Ngày mà trước chia nó ở giá dưới 30 mà giờ nó tương ứng với vùng giá 21 20 đấy thì chúng ta canh đến vùng giá 35 36 thôi. Như vậy tăng 70% rồi, chúng ta chốt lời thôi. Đối với cổ phiếu MBS MBS thì trước đó tôi cũng khuyến nghị quý vị đấy vùng giá 15 16 là rất tốt để mua. Thực ra nó xuống dưới cả 16 cơ. Nhưng hiện nay đã lên 22. Tôi kỳ vọng MBS sẽ tăng trở lại 24 26 thôi. Do vậy vùng giá 2 này nó không còn nhiều dư địa tăng nữa và không hấp dẫn. <clears throat> Đó là nhóm cổ phiếu chứng khoán, những công ty chứng khoán hàng đầu, còn những công ty chứng khoán liều ăn nhiều lỗ thì tôi không khuyến nghị đầu tư. Ví dụ như SHS hoặc là chứng khoán dòng ờ, Việt hoặc là những công ty chứng khoán khác nói chung là chúng ta chơi những cổ phiếu đầu tư những cổ phiếu top đầu thôi dòng ờ, thứ ba tôi kỳ vọng đó là dòng ờ, cổ phiếu bất động sản bất động sản thì tôi không đánh giá cao về bất động sản nhé bởi vì chúng ta biết là bất động sản của chúng ta hiện nay đang chứng lại rồi đấy cổ phiếu bất động sản thì có những công ty tốt tốt thật đấy nhưng mà nói chung là nhiều công ty cũng có thiên hướng đầu cơ khá là cao Do vậy tôi không đánh giá cao cổ phiếu bất động sản. Tuy nhiên nếu mà quý vị ưa thích thì quý vị bất động sản nó sẽ có hai nhóm. Thứ nhất là bất động sản ờ, tiêu dùng, thứ hai bất động sản khu công nghiệp. Tôi nghĩ là bất động sản khu công nghiệp thì vẫn còn tốt. Tuy nhiên nếu đối với những công ty bất động sản khu công nghiệp hàng đầu thì tôi lại thấy nó đang được định giá cao rồi, hợp lý rồi. Ví dụ như VGC rất là tốt luôn. Tuy nhiên với mức phục hồi từ đáy 30 ờ, lên 60 rồi quý vị kỳ vọng gì nữa. Mà với mức 60 này thì VGC không phải rẻ, thậm chí là đắt luôn. PE cũng cao hơn PE thị trường rồi. PE thị trường 13 mà PE của VGC hiện nay cũng lên đến 16 17 mà chúng ta biết tương lai bất động sản khá là mờ mịt. Bất động sản khu công nghiệp cũng vậy thôi. Vì còn dư địa tăng trưởng năm nay nhưng tôi nghĩ tương lai năm sau rất là mờ mịt. Bởi vì khi kinh tế mà tăng trưởng chậm đi thì cái du dợ cầu mở rộng sản xuất, thuê thêm nhà xưởng mới là không không nhiều. Đấy. Nên VGC tôi nghĩ định giá là khá là cao rồi. KBC cũng khá là tốt Tuy nhiên tôi thấy là cái trước đó chúng ta canh mua KBC ở 28 29 thì mua rồi. Đấy, kỳ vọng chốt lời 38 thì đến rồi, do vậy là hết target rồi. Ừ, tốt nhưng mà không còn dư địa để vào. Đấy. Còn bất động sản uh, xây dựng thì tôi đánh giá rất cao là Nam Long. Nam Long giá 39 tôi thì tôi nghĩ là Nam Long tôi đánh giá rất cao nhưng giá 39 tôi thấy không hấp dẫn đấy giá 39 tôi thấy không hấp dẫn Tuy nhiên nếu là Nam Long điều chỉnh trở lại 37 thì tôi nghĩ là có thể tham gia mua với kỳ vọng tăng trở lại 45 47. <clears throat> Đất xanh thì tôi cũng đánh giá khá là cao. Tuy nhiên giá hiện nay thì giá 25 thì tôi nghĩ hết hấp dẫn rồi. Trước đây thì tôi vẫn khuyến nghị quý vị đấy, đất xanh ở vùng giá 19 Quanh 19 rất là tốt Chúng ta cũng đã lên tàu hết ở 19-20 rồi Hiện nay 25 đang là vùng canh chốt lời rồi Vì tôi kỳ vọng đất xanh tăng trở lại 28 đấy Cao nhất là 30 thôi Nhưng tôi nghĩ 27-28 đấy Nó khó rồi <clears throat> Trong nhóm cổ phiếu bất động sản thì có những công ty đầu cơ khá là mạnh Ví dụ như là DIG Tôi tôi thường không thích ờ, những công ty đầu cơ này Hiện nay đang 38 Tôi nghĩ DIG có thể phục hồi trở lại 44 xa nhất có thể là 48 nhưng mà tôi không đánh giá cao về những cổ phiếu đầu cơ này khó lường lắm <clears throat> tôi không giao dịch những cổ phiếu này Đó. hoặc như CEO này cũng là siêu đầu cơ này siêu phẩm đầu cơ này Đó. hiện nay đang 31 ngày mà 2324 thì tôi nghĩ mua tốt thôi chứ còn hiện nay 31 thì hên xui lắm những cổ phiếu đầu cơ này có thể tăng tăng rất mạnh giảm giảm rất sâu tôi thì lại không thích cảm giác mạnh lắm tôi muốn tăng trưởng ổn định vừa phải cơ nhóm cổ phiếu bất động sản còn nhóm cổ phiếu xây dựng thì tôi không đánh giá cao nhé bởi vì chúng ta biết đầu vào tăng rất là mạnh nên cổ phiếu xây dựng rất có thể là càng làm càng lỗ chúng ta biết điển hình ví dụ như những công ty như cô tích công hòa bình những công ty hàng đầu những công ty nhỏ hơn nó có hơi hướng đầu cơ là nhiều tôi không thiên về hướng đó à, đối với nhóm cổ phiếu thép mặc dù nhóm cổ phiếu thép suy giảm nhưng tôi nghĩ là với mức định giá hiện tại và với giá thép thế giới đang có xu hướng phục hồi thì tôi vẫn đánh giá cao nhóm cổ phiếu thép trong đó có Hòa Phát đây tôi sẽ cho quý vị ờ, xem cái xu hướng phục hồi của giá thép Ngày thứ sáu vừa qua thì giá thép cũng tăng rất là mạnh 4% này. Đấy. Còn đây là biểu đồ của giá thép này cá nhân tôi đánh giá là giá thép đã chạm đáy rồi chạm đáy cuối tháng 7 vừa rồi hiện nay giá thép đang xu hướng phục hồi sau khi chạm đáy ở ba nghìn bảy hiện nay cá nhân tôi đánh giá giá thép sẽ phục hồi trở lại vùng giá bốn nghìn rưỡi bốn nghìn bảy và đứng ở trên này một thời gian do vậy với việc giá thép có thể phục hồi tầm 20% so với đáy à, chúng ta nhìn chu kỳ dài này thép trước đó cũng thế có một thời gian rất dài đi ngang tích lũy ở vùng giá là ờ, bốn ngàn bảy, ba ngàn bảy, bốn ngàn bảy. Do vậy tôi nghĩ là hiện nay giá thép cũng sẽ đi ngang ở khu vực như vậy. Và rõ ràng những cái gì xấu nhất của cổ phiếu thép đã đã xảy ra quý 3 rồi, à, quý 2 rồi, nó có thể tiếp tục kéo dài quý 3 nhưng tôi kỳ vọng là từ quý 4 trở đi. Vì quý 3 thì cổ phiếu thép vẫn tiếp tục có thể bị ảnh hưởng bởi cái uh, nguyên vật liệu đầu vào tích lũy giá cao, nhưng quý 4 thì áp lực đó sẽ giảm bớt và cổ phiếu phép có sẽ bắt đầu là lợi nhuận cải thiện từ quý 4. Do vậy tôi kỳ vọng là cổ phiếu thép sẽ phục hồi. Hòa Phát cũng đang đứng ở một vùng giá rất là tốt quanh 21. Tôi nghĩ là vùng giá quanh 21 này một khu vực mua rất là tốt đối với Hòa Phát. Kỳ vọng trở lại là thấp nhất 26, cao hơn là 30, cao nhất có thể là 33. Đó nên một khu vực mua khá là tốt. Đối với cổ phiếu thép Nam Kim Thép Nam Kim cũng vậy thôi, đang tích lũy quanh 17. Tôi nghĩ khu vực 17 này là khu vực mua tốt. Với kỳ vọng tăng trưởng trở lại 25, 30. Đối với ờ, Hoa Sen, Hoa Sen thì tôi nghĩ là nó có hơi hướng đầu cơ nhiều hơn. Anh Vũ thì anh cũng báo cáo loạn trưởng lắm. Đầu cơ tôi thì thường thép thì nếu giao dịch tôi giao dịch Nam Kim với lại hoa Phát thôi. Nhưng phân tích cho quý vị tôi vẫn phân tích cả Hoa Sen. Tôi nghĩ là Hoa Sen ở khu vực 16-17 cũng là một khu vực mua tốt thôi hướng đến khu vực là 23 xa hơn là 25 27 đó là về cổ phiếu ngành thép bên cạnh đó tôi khá chú ý đến nhóm cổ phiếu dầu khí nhóm cổ phiếu dầu khí và nhóm cổ phiếu phân đạm thì tôi rất là chú ý mặc dù là giá dầu thì đang trong xu hướng là đao chen. à đao chen thì không đúng nhé tôi xin lỗi đang trong xu hướng điều chỉnh Đây, chúng ta nhìn này, giá dầu đang trong xu hướng điều chỉnh. Đây, chẵn ngày giá dầu đây. Giá dầu hiện nay vẫn đang được hỗ trợ cứng bởi MA200 ở vùng giá 94. Ở phía cận trên thì giá dầu sẽ bị chặn bởi vùng giá là 110. Do vậy cá nhân tôi đánh giá là giá dầu sẽ đi quanh vùng 95 đến 110 này một thời gian trước khi có xu hướng mới. Như vậy giá dầu ổn định ở vùng giá quanh 100 này cũng là một mức rất là tốt và có những cổ phiếu dầu khí mà chúng ta có thể canh mua nếu khi điều chỉnh hoặc cổ phiếu đó bị bán xuống khi thị trường điều chỉnh. Cổ phiếu uh, dầu khí hàng đầu mà tôi quan tâm đến chính là BSR. Lợi nhuận BSR chúng ta nói rồi không siêu khủng rồi, chúng ta không cần bàn nữa, đúng không ạ? Cổ phiếu BSR tôi nghĩ là hiện nay giá đang 24. Nếu BSR điều chỉnh về vùng giá 22 tôi nghĩ bắt đầu mua tốt và tôi thì thích nhất nếu BSR về 20. BSR thì đang hoàn toàn nằm trong cái kênh giá sideways up quý vị nhé. Sideways up nhé. BSR hoàn toàn nằm trong sideways up thôi. Không hề có dấu hiệu. BSR à, vẫn đang nằm trong kênh sideways up. Đỉnh sau cao hơn đỉnh trước và đáy cũng cao dần lên. Do vậy nếu BSR điều chỉnh, cá nhân tôi kỳ vọng BSR về 20 là một khu vực mua tốt. Còn quý vị nào vào sớm thì có thể vào hòa 22. Đấy. Với mức kỳ vọng BSR nếu tăng trở lại có thể hướng đến trở lại vùng giá là ngắn hạn thì là 27 xa thì nếu mà theo kênh cạnh trên sideways BR lần sau có thể chinh phục 35 Đấy, mua 20 22 mà chốt lời 34 35 thì cũng quá tốt rồi quá ổn rồi còn tất nhiên là mua bán nó cần thời gian quý vị nhé cổ phiếu PVS tôi tôi nghĩ PVS có hơi hướng đầu cơ nhiều hơn nhưng mà nếu PVS về dưới 20 tôi cũng sẽ tham gia mua mạnh và kỳ vọng tăng trở lại 30 32. Cổ phiếu PVD. PVD thì cá nhân tôi đánh giá khá cao đấy. Bởi vì uh, năm nay thì PVD vẫn xấu, chưa tốt, nhưng tôi nghĩ năm sau sẽ sẽ rất là tốt bởi vì là với việc giá dầu đứng ở trên cao 100, năm nay PVD vẫn tiếp tục hoàn thành những cái hợp đồng đã ký trước đó khi giá dầu ở nền giá thấp, chúng ta biết giá dầu ấy 2019, 2020, 2021 đều ở vùng giá dưới 50 lúc đó hợp đồng ký giá khoan rất là thấp nhưng hiện nay thì với những hợp đồng mới thì PVD rất là hứa hẹn 2023 2024 sẽ ký được những hợp đồng giá rất là cao và có thể tăng trưởng lợi nhuận đột biến trở lại nên cá nhân tôi đánh giá PVD hiện nay đang 16.8 khu vực 15 16 là khu vực mua rất tốt thôi không có vấn đề gì cả kỳ vọng tăng trưởng trở lại 24 xa hơn có thể 30 tức là chúng ta biết là giá thường đi trước tin đấy đợi khi lợi nhuận cao thì giá trên đỉnh rồi à, bên cạnh đó thì ờ, dòng dầu khí thì tôi cũng chú ý đến cổ phiếu ga ga thì cá nhân tôi đánh giá tốt tốt rất là tốt nhưng mà tôi tôi thấy đa ga đang định giá hơi cao do vậy nếu tôi mua thì tôi cũng chỉ mua giá ga khi nó về cạnh dưới ga vẫn là đang sideways up nhá chưa phá khỏi chen sideways đấy vùng giá 94 95 thì quý vị có thể mua kỳ vọng tăng trở lại 130 đó là nhóm cổ phiếu dầu khí nhóm cổ phiếu phân đạm thì ờ, tôi chú ý đạm Cà Mau đạm Cà Mau thì năm nay tôi nói rồi đấy có, dù giá đạm có thiên, thiên hướng là cái ờ, giảm và lợi nhuận biên cũng giảm nhưng mà ngược lại nó vẫn rất là tốt và quý vị nên lưu ý là cổ phiếu đạm ạ thì ờ, dù giá đạm cao hay thấp thì người nông dân vẫn phải mua để bón uh, trong cái uh, trồng trọt Do vậy tôi đánh giá cao đạm Cà Mau nếu cứ giá dưới 26, 25, 26 là khu vực mua rất tốt. Kỳ vọng là lên 40, 42 chút lời. Đó. Biên rất là rõ 50%. Đối với đạm Phú Mỹ cũng vậy. Đạm Phú Mỹ siêu tốt luôn. Đó. Tôi kỳ vọng đạm Phú Mỹ sẽ về dưới 40. 38, 40. Đây sẽ là một khu vực mua tốt. Chốt lời thì là 60, 65. Đó còn đương nhiên trên thị trường nó còn hàng nghìn cổ phiếu khác nhau đây là tôi phân tích dựa trên những cái ờ, quan điểm cá nhân của tôi Đấy, để quý vị có thêm góc nhìn, có thêm tham khảo. Còn có thể cùng ngành này quý vị thích cổ phiếu khác thì quý vị phân tích thôi. Như tôi thì tôi thường theo dõi những cổ phiếu hàng đầu ờ, và những cổ phiếu đầu ngành. Làm ăn thì cơ bản không có những yếu tố mà lợi nhuận đột biến hay là chụp giật thiên hướng đầu cơ nhiều thì tôi ít ít giao dịch tất nhiên là có có những thời điểm tôi vẫn giao dịch cả penny cơ đấy nhưng quan trọng là dòng tiền tìm đến nhưng thời điểm này thì cá nhân tôi đặt toàn bộ niềm tin vào cổ phiếu blue chip những cổ phiếu đầu ngành hàng đầu dẫn dắt <coughs> đây chưa hẳn là những cổ phiếu sẽ đem lại lợi nhuận tốt nhất nhưng nó là những công ty tốt nhất trên thị trường hiện nay Chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công